Ok xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Diệt Khải em ơi Và ngày hôm nay thì à, Khải sẽ à, tiếp tục bem lệnh bài bot Và ở vị trí à, ngay bến thiên bả linh Và không biết bem chỗ này có được hay không Thì cái này không biết bị phá không thì chưa biết nữa nè Giờ thì Khải sẽ làm vị trí ở đâu đó rồi thả bot đóng thôi nè Biết có phá hay không cái này chưa biết nha Nếu phá thì xin phép bot tay Còn không phá thì đánh được nữa nè Còn phá chịu Phá thì xin phép chịu bot tay chấm cơm. rồi anh em đợi tới cho thiên lên nè, à? cho thiên vào vị trí hả à? butter các kiểu giao dịch may mắn cho nó nè anh em ơi hiện tại bên đó thì có thiên sơn chưa có thiên sơn rồi thiên sơn rồi quá tửu rồi bây giờ khải sẽ giao dịch bông mai cho nó giao nó ít bông mai rồi mình cần hoạt động full trong ngày mai ơi đọc ít quá mất thời gian lắm anh em Rồi, Thiên đã vào vị trí, đó là Nam Độc. Rồi, Nam Độc vào vị trí. Rồi, dịch là may mắn. tờ 모터런가 cái này thả quốc thôi bông vàng bông vàng rồi bông vàng là cá nhân nha nè còn người cái tổ đội khai sẽ butter rồi Bơ Tơ đem động nữa xong cho đem động vô nó chơi nè không có làm gì mà cho nó vô chơi thôi rồi tách nhận đâm động này tách nhạc mây đã nhận thấy ok đây và bây giờ thì à, đây là bát 47 xanh lùm bài boss xanh mong rằng anh em ủng hộ một like chia sẻ ủng hộ cho anh ơi nếu như video này đạt hơn 150 like tiếp tục thì Khải sẽ tiếp tục ra bát 48 tiếp tục cho anh em xem nha một lần đánh thì khoảng tầm 20 con hoặc là 25 30 con anh em không thể nào gom một lúc được 60 con em tại vì nó có thời hạn nè nhưng anh em xem những video trước á Khải lúc nào cũng bị gom xong rồi nó bị cái tình trạng là mình chưa kịp đánh thì hết hạn mất tiêu thời hạn nó không không trùng anh em ơi có con thì ngày năm có con ngày sáu có con ngày bảy con ngày tám đó nè không nên là nó không trùng ngày nên là nó rất là khó để mà tính toán vấn đề mà uh, mình đi uh, đánh một lần năm bảy con thì rất là hiếm rồi ok này đã khải thả vài con cho anh em xem anh em đang xem trong like chia sẻ chơi nha rồi bây giờ khải sẽ thả con ờ, những con ngày năm trước rồi nó tránh hết đàn đánh đâu hay đó rồi đó cái góc quá tuyệt vời luôn đánh lên bài boss anh em có xem trên kênh cả trên kênh khả anh em cũng biết rồi góc này thì đánh lên bài boss không còn gì để chơi luôn nè sợ người phá thì còn lại đánh ok nè mà chỉ sợ phá rồi còn lại đánh chỗ này góc này quá đẹp rồi trước khi à, đánh thì cái bắn nữa cả đội này cả đội này cá nhân này cá nhân này quan kia cán cá nhân đã rồi ok Hiện tại khả năng xanh uh, xếp bánh đó là Xếp một bánh uh, 10 Ở từ từ Thế Yên nó không có mạnh đà trời Từ từ em ơi Lấy mạnh đà đã Lấy mặt nạ đã em ơi phải rồi à, quên lấy mặt nạ cho đánh bắn này cũng chấp nhanh lắm chủ yếu là mình nãy mình quên thôi rồi khải phô về lấy mặt nạ con này luôn lấy mặt nạ là thêm 5% đỡ bói đồ này mà, đây nãy anh Vinh ờ, được mớ mặt nạ này quên mặc cho nó này chứ đây 5% may mắn này em thấy chưa đó vô thế là, lỡ đâu được nhận được đồ thôm thôm sao nè rồi là thiên lên đường quanh bùa tiếp tục đánh thôi Rồi, tiếp tục cuộc hành trình Và ngày hôm nay thì à, nói sơ qua thì set đồ Khải đang có cho mình đó là xếp bánh 11 à, nha năm Xếp bánh 11 đó là 6 à, 6 này 5 này là 11 kèm với cái này năm nữa là 16 may mắn nha năm còn là cái nhẫn với ngập bọ khả chưa mua cho ra năm ơi đó chưa mua ra được hai món này rồi còn con năm độc thì à, chỉ đứng bất bùa thì không có đánh em ơi à, chủ yếu đợi thiên chết thôi bây giờ thiên đấy rồi con nghe mi không có nhặt đồ đâu em ơi khả chỉ cho con à, ảnh chính khả nhặt thôi nên là anh em cứ đang xem thì cứ thoải mái em ơi rồi bó gần chết này trong thời gian chết thì thả tiếp tục một hai con nữa ngày năm này mọc khui đô lâm hang liệt tất cả lẫm hang lẫm hang lẫm hang một bao tay hai áo em ơi rồi tiếp tục hu hu hà hu hà đó may mắn đài đầu các kiểu như em hiện tại vừa rồi anh em cũng để ý thì ăn thêm cái cục này thiên sơn này may mắn 10 này ăn thêm cục uh, quốc tử đại uh, may mắn 30 điểm nữa rồi cái này uh, may mắn 20 phần trăm nữa nè rồi cái cá nhân may mắn mấy chục phần trăm nữa thực sự là đồ may mắn rất nhiều áo mít lương áo mít lương bao tay kháng độc mít lương rồi ba món đầu tiên không có gì để bán anh em ạ rồi vậy bắn shop những shop tiếp tục ra nhiệt độ tiếp theo đó, tiếp tục những con pha rồi kia mà không có vũ khí nữa hơi nhỏ à tụi này có vũ khí nè này có vũ khí nè rồi áo theo chặt rương quá nữa là khả phải phù lên phù dìa em mày, chứ không thể nào mà đủ chỗ được bỏ cái này vô cho nó có thứ không gian là bối đồ cho anh em xem cho nó sướng rồi bối đồ này gì đây một cây vũ khí một áo Ôi, áo 520 không gì nữa em ơi Bao tay sinh lực lực Ôi, không có dòng gì luôn trời Rồi, nội lực Không có lực số Cái uh, kích nội lực này, kích họ nè Tiếp tục một cái kích tiếp theo Rồi, khá lên trên góc trên này khá khá đô Thả tiếp nha anh em ơi Có mấy con à Thẳng lần ba con hợp lý rồi nè Đó, khả vô buồn á tại vì có mấy con à thả nhiều quá anh em đánh nó cảm giác không sướng nữa nên là tầm này ba con là vừa bói vừa xem nó hợp lý nữa cái bao tay này khá đẹp anh em ơi đây này xin lục lực hơn 100 luôn lại không có phòng thủ không làm chậm bao tay này mà có thêm làm chậm 40 thì bao tay này bèo lắm phải hơn một triệu anh em xin lục lực trên 11 ít trời ơi thiệt sự nhìn vào bao tay quá tuyệt vời luôn nghiện đó là quá nhỏ hello anh em mới vô nha anh em đang xem thì đừng quên ủng hộ khải một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi và anh em xem thì cứ ủng hộ Khải nhiệt tình ở cái video này hơn 150 uh, ờ, like Khải sẽ tiếp tục ra bát tiếp theo anh em ơi Và lần này là bát 47 ờ, thì mong rằng anh em đừng quên chia sẻ giúp Khải ủng hộ nha anh em Và hiện tại kênh Khải gần 20.000 sub rồi Chỉ cần những cái sự ủng hộ của anh em like và chia sẻ mạnh thì may ra Khải sẽ lên 20k sub nhanh thôi anh em ơi Một con bát này thì uh, ờ, 200 xu uh, mobile ơi Mà khoảng 5 con thì tốn khoảng... Uh, 5 con là 1.000 xu là khoảng tầm 70.000 cứ 5 con là 70.000 nè hiện tại khải xanh cái chỗ cái đóng này thì hơn 2, 25 con đây thì tương đương khoảng tầm uh, gần 400.000 rồi tí nữa khải đánh ờ, ba uh, con bot kia nữa mỗi con tầm 100k nữa thì nó khoảng gần một triệu nè gần một triệu á ô con năm động nó không bùa đâu năm động nó không bùa đánh nó đứng làm gì vậy nó bùa trời à, như bị mình mình mình bị bị mấy cơn ờ, mưa sao banh cũng thấy Thúy Yên á nên mình không thấy thôi thiệt tình là đã bua rồi anh mà ạ tình đã bua rồi thiệt tình là đã bua rồi như chỗ này nó kẹt góc lát anh mà ơi góc lát nó bua không được đã bua con chân nó mới dính được con ngồi vá chướng rồi ok thế đứng cao cao một tí đứng góc dưới này cũng đem đọc bù hồng trúng rồi dưới đem đọc bù hồng trúng bot này đồ muốn rơi mấy món nó rơi ta đúng rồi anh em chứ nó không có mặc định là bao nhiêu món nha anh ơi nên là răm răm đông hình xui lắm rồi vô full bùa đó còn thiếu bộ gì nữa không coi kiểm tra thiếu bộ gì nữa vì nó bị kẹt cái ống lắc nè nên là ờ, à, thiếu bùa ờ, âm kháng độc ô cuộc kháng độc có rồi rồi tương đối là năm bùa sáu bùa một hai ba năm năm bùa năm bùa này đánh trắng này ok nè tiếp theo con tiếp theo nè làm con này về bó cho anh em xem nè em ơi rồi cuối hang con thổ chết nè thổ thì chỉ có lôi sắc nội công hoặc là gia truyền kháng cảm ở con này là không có xuất hiện uh, sức nữa nên là không có được rồi một cái áo thổ mà đỡ mấy cái món này biết như thế nào rồi bói đồ ôi đồ giày thổ số nón thổ số áo thổ không phục hồi số vũ khí số đại lượng kháng băng rồi 37 số áo thổ số luôn Ui cái vũ khí Trời tóc độc sát cắn lôi 21 Ây chà chà cắn lôi sao mà ít vậy Đồ cái đó cắn lôi 30 cũng được ít nè cắn lôi 21 thấp quá Tòn Tiếp theo Thả những con tiếp theo À chỗ này bù được Chỗ này bù hợp lý này mày Rồi vì chúng ta bói tiếp tục những món tiếp theo Vừa rồi à, hai con vừa rồi được mỗi cái áo một cái nón nè vái thiệt Anh em cắn lôi 5 số đầu áo kim không có phục hồi cũng gọi là tương đối thì si đau số không được gì hết vừa bắt ai anh em cùng xem này tính ra cái cây vũ khí này cũng sinh lực khá đẹp anh em cây vũ khí này mà kháng lôi mà nó lên 30 đi cũng khá ok mà đánh kiểu nó nó kiểu bị lương ương kiểu tốc độ đánh 10 trời <laughs> cái kết vãi cả nồi đúng rồi nhiều lúc ờ, con boss nó không rơi món nào luôn nè nó mít không rơi món nào luôn nè đó rồi đồ cái kích này mà kháng lo 30 mà dòng một nữa đẹp anh em ơi bèo lắm cũng được uh, à, 15 kim anh em này kháng lo 21 thực sự chắc bán tầm 5 7 kim sợ không nổi tại vì dòng hai nữa chứ dòng một thì ơi êm anh em dòng hai thì khó quá dòng hai có thể mình cho nghe mi ban mình xài thì ok xem với chuyện uh, à, xem với chuyện thủy ai chúng ta cùng chờ đợi những siêu phẩm tiếp theo ở những cái bot này thì hôm, hôm trước khải cứ nghĩ là ra ra đồ uh, ra đồ trang sức nhưng mà không ra nha anh em ơi nó chỉ ra những cái, cái đồ đạc thôi, không ra trang sức rồi tiếp tục khai thả thêm hai con tiếp theo mọc kim rồi có kim nha chờ cây vũ khí vào cây kim này này rồi khui đồ, khui đồ. đâu con kim mà không có vũ khí chờ có cái áo nè nam sớm rồi nón gì chán dữ sinh lực mà thật sốc quá sốc áo shop không có siêu phẩm rồi shop hoàn toàn tập này mà, dòng một không dòng một không em ơi chịu chết luôn á Hiện tại anh em đang xem bắt uh, sang bài bắt bắt 47 rồi anh em à. Anh em đang xem thì có thể ủng hộ một like, ủng hộ chia sẻ cho nha. Và anh em có thể lục lại lọc lại những cái video trước của Khải anh em ơi, ở những cái bắt đầu tiên cho đến bắt 47 này á thì thiệt sự anh em rằng là những cái, cái công đoạn mà đánh boss nhiệt độ và bói đồ như thế này thiệt sự anh em là một trong những cái mà thiệt sự làm cho Khải cũng như là tất cả anh em đang xem video ngày hôm nay rất rất là thích cũng như là gọi là quá nghiện luôn nè nên là anh em nào có nghiện giống Khải á thì cố gắng chưa xem những cái bát trước thì có thể quay lại những bát trước để thử xem những cái tập trước thử như thế nào anh em ơi cũng có nhiều tập Khải ra rất là nhiều đồ nha anh em ơi rất nhiều đồ gọi là đồ đồ hiếm đồ này nọ cũng khá là nhiều ôi con kim rồi không có vũ khí nè mà mong một cái vũ khí mà không có nè em ơi thủy thủy hỏa hỏa thì chỉ mong ờ, đai lưng bao tay làm chậm phòng thủ nè thủy thì chỉ mong ra vũ khí thủy mong ra vũ khí rồi đó Yeah. Dạ. Đi đây. Mà không đổ, bỏ luôn đi. Bởi đồ cho anh em xem. À, con hỏi những cái vẻ chết rồi anh em ơi. Họ có vẻ chết rồi. Ở bao tay ở đây lưng này liệu có gì đây? Ờ khả năng bị em. Đồ áo kim không có phục hồi. Nón kim không có gì luôn. ứng thổ số Đồ, ở tay kháng banh chẳng cái gì Chỉ đào quá Rồi, kháng banh 2, 20 đột tính ra đồ không ăn thua này mà Nó 130, chả ăn thua Mới này shop hết này mà Này, nóng này bỏ Chịu rồi Nó 40 tầm này cũng không qua giá nữa 30 triệu rồi Rồi, được hai cây, ba cây vũ khí có the heo con hồi gì bà ta Đồ Hồi gì mà ra cây ba cây vũ khí vậy trời Ngon nha, để coi con gì đây Ôi trời ơi mở bốn con cuối cùng bốn con thổ chịu chịu luôn rồi Chịu chấm bó tay chấm cơm em ơi mở bốn cuối cùng họ thổ hết Khui À mọc mọc mọc Không có gì luôn Thằng lôi 13 Số Đồ tính ra mở cái này nhỏ thiệt sự này mà Thằng lôi 13 Tiếp theo hai cây vũ khí À còn một còn một cây chứ Trời thằng lôi 13 Phèn thế Ok cái kháng lôi 13 này chắc đỡ lại cho anh em trong bang xài Cũng như là đi hướng uh, uh, vũ khí uh, kháng lôi Cũng như là nó kháng lôi thì có thể xài được Mạng tạm tạm cũng tương đối Rồi thổ mà ra mấy cây vũ khí vãi trướng em ơi Anh em cùng lên này Thổ mà cho vũ khí chịu rồi Mấy mấy cái thổ lên em ơi Thổ thủy ui một hai hai cây vũ khí nè em ơi À kim sắp chết rồi nè Đồ kim này mà ra vũ khí nữa ngon nè Kim sắp chết này mang vòng kim ra vũ khí nè mang vòng kim ra vũ khí nè em ơi kim sắp chết nè lụm nè ôi dồi kim ra đúng một áo rồi nè mà quá nhỏ kim ra đúng một áo những con khác thì không phải họ kim thì ra vũ khí quá trời vái thiệt ui thủy đọc áo thủy này mà xa bờ xa bờ đẹp quá rồi quá đẹp, trời ơi đồ gì toàn một dòng không vậy Trời Má cả người thấy nhìn trắng đời thì à, khơi khơi kiểu này toàn rồi Bên sắc 20 Đồ kiểu may mắn kiểu không tới ta Nó vẫn có dòng đó nhưng mà nhìn trắng vải liền nè Nó vẫn có dòng đấy Nhưng mà nhìn gì mà cứ kiểu như bị lương ương lương ương lật cỡ này mà Cũng có dòng ấy mà kiểu dạng như may mắn không đủ sao Rồi, toàn Sắp mặt này Saber, Saber <laughs> đúng rồi các vẽ cái ngọc lục thần nó lại hay hơn mỹ trần ơi cái này nhiều khi tốn tiền mà phí quá đánh hoài đánh quỷ mà vẫn xếp được bánh ờ, cũng khá tương đối ăn full may mắn mà thiệt sự là đỡ mà nói thì thiệt sự là khai quá đen đó xếp bánh 16 này cánh full được bánh mà hoang thua này mà nãy giờ mới 15 phút thôi đánh 15 phút hết một mớ boss rồi nè mới 15 phút thôi Rồi bốn con thổ cuối cùng Mà thổ thì thiệt sự anh em là không có đồ gì đó mà ngóng trong và mong đợi luôn nè Thổ thiệt sự không có gì ngóng trong mong đợi luôn nè <coughs> Đồ, thổ thì chỉ mong vào áo hả? Áp phục hồi hả? Kháng băng sinh lực nội lực cao hả? đai lưng thối thì to này 200 xu một con mà chưa nói là thêm 20 vạn đã mở đó nè là trung bình là khoảng hai trăm rưỡi xu ấy <laughs> vá đen cho đội bạn luôn toàn và ờ, chồng vanh ơi rồi thu lại bốn con này cuối cùng này kiếm cái áo hay gì đó phục hồi cao cao rồi bù bắn kiếm tiền bù lỗ nè Ôi trời một con được một món Ôi trời Một con được một món này mà Nhỏ thiệt sự Thố mà cho có một món này chứ Rồi tiếp theo Đây đây Trời căng banh 15 Toàn Căng banh Sốp luôn Khó quá khó này mà Cái này không yên thua Sốp luôn Chả cái gì nữa mà có thể bán được luôn Rồi ra khơi uh, hai mấy con lần bài lần bài lần bài màu xanh không có gì nữa mà quá nhỏ rồi anh em chờ đợi chờ đợi à, khả một tí khả đi phong độ xong gì tiếp tục đánh boss nha anh em ơi giờ đang lỡ phong độ này rồi. rồi tiếp theo anh em ơi ba con boss cuối cùng lụm tiền ngày 7 ngày 10 ngày 7 ngày 6 rồi đứng im đó đứng im đó đứng im đứng đứng đứng em chạy đứng im chạy chạy lung tung rồi đứng im đi đánh buồn kéo lên rồi xong Ủa xong coi chừng góp tiền nha xong xong thả bên đường môn á cho nó khỏe rồi đam đi đam đi đứng nghỉ anh đam đi tiền đâu có mà rớt cầm gần đúng 150 vạn thôi thả rồi xong rồi rồi cứ cứ đam đi kéo nó vô đây rồi anh lên anh buồn Ê, nó kéo xuống kìa em con em nó chạy xuống nó đánh không tới gì á chủ yếu em kìa em đi từ từ vô là đánh được mà anh đánh được mà sao em đánh được Tại <laughs> vậy là nói em đi từ từ em vô cũng lát đây em mới đánh được lúc lát anh đang đứng đó anh lên bù nó kìa không được anh đứng đó là em không có vô được ừ, sao là không được một góc hai thằng vô chung mà không được ông thần tách đánh rồi được rồi nè à, được rồi nè à, được rồi nè à, được rồi nè ừ, tách đánh người đi tách đánh người đi đánh bù nó kìa đánh không được bậy bà còn hội thả ngay con thầy thổ nữa rồi mình bùa cho mình bùa như cũ rồi hốc hàng đó như nào mà không được hai con đánh nhanh đến một con này hả đánh lâu lắm rồi em hết mana sao đứng im kìa chỉnh auto đó là à. tự bơm mà lưu hết thành luôn lưu hết thành đi nếu hết thành đi đó rồi cuốn mình mình nào mình mau bút tiếp à, cái nó khăn chưa rõ tại vì ờ, chưa đến đạt mốc đó thiếu tiết ảnh kìa mà thiếu tiết ảnh kìa thiếu tiết ảnh thì nó bút lên chứ rồi ma lần nữa lộ mẹ chán gương gốm thôi phá là định ngủ luôn mẹ nhanh ba À ok ok em ơi Thằng em Đam phụ đi anh Quất gì nghe con này thổ ấy trời Ờ băng cho nó cái bùa khăn ho nữa Ngay nãy mốt ngàn rồi đó Có thằng em thiên nhận rồi nè đánh người bia rồi thằng em bên xe một cú mà vụ đánh nhanh lệ gần chết ngừng là được ồ oh, ngon ấy có vụ đánh nhanh lệ này mà chùm càng đánh lệ, ừ mà không có hai thí đánh có ba mấy ca chậm lắm đang ngày hệ thổ nữa chứ ừ. đang ngày hệ thổ nữa đánh mấy lần chứ em đi từ từ vô nghĩa đủ tầm mà dư sức luôn còn em đứng bên trên nữa em đánh xuống là không đủ được tại vì anh anh quýnh mấy lần rồi không đánh được mấy nó thả trên ra vô là mực thịt lự chứ anh xui <laughs> bữa ờ, em với long thả trên đường mông ra được để đi kinh ừ. Thật ra là, là bán là một tật thì mới ngon làm được tại cái kênh này cũng rẻ 8 kim à, vậy là một tật gỡ được cái uh, ờ, bot xanh đúng rồi mấy bot xanh lỗ gần 10 kim chả có món đồ gì chán kêu sát thủ thở máy kìa kêu ba nó xe rồi dài nhát đúng rồi nãy hỏi không có anh kêu lên đâu rồi kêu nãy giờ rồi qua qua tiếp ừ, khải xe tầm cái máu đỏ nghỉ khải xe xíu xong nên con con lông bảy tách đánh người đây con lông bảy tách đánh người giùm anh anh được nhớ tách đánh người nha lên anh mà dọn anh em tao về nữa là thua luôn á không đánh quái mà đánh boss ờ, không đánh boss đánh người đánh bác đứng trong ờ, trong ghế mà xe ờ, trong vòng ba lớp nhạc dám cuồng phủ lý phun bùa kháng cả vô phun bùa phun bùa có độ anh gần con lông bảy em ơi lên hướng con lông bảy nhớ tắt đánh người nha khi nào anh bảo ngừng là ngừng được là nghe là, là ngừng là ok đến kết thúc là được con nghĩa à, tới nữa cũng ngừng luôn nha con cũng nghĩa sẽ thấy rồi sẽ ngừng đầu tiên đó em ừ. đó ờ, cho ông thiền lái tốt bằng đâu rồi em thấy không em thấy bên trên em đúng rồi lên bên trên đem xuống đi em bật auto tách đánh người dùm anh cái là được bật đánh bot lên bật đánh bot lên rồi cưa cái lên trăm mấy ngàn nè nãy gần trăm mấy rồi giờ em cưa lên à, khoảng một trăm hai trăm ba là lên đam ấy lên thêm đam ấy nãy giờ có tầm cái nếu mà hai yên gánh là tầm cái 34 37 hai tiếng 37 à thiên nhận nữa được uh, 100 51 giờ đường bông lên nữa nè đường bông hơn trăm mấy á môn hơn nữa trăm mấy full bùa ấy không thiếu gì đâu nó thấy là tám mấy ngàn Đây, trăm mấy rồi đó trăm đó cứ dùng đam là trăm mấy á đây nè sẽ đồ của thiên nhẫn này linh tài thằng em là mùi ngáo hồi xưa trong bàn chuẩn 80 à, chậm à, quanh 40 chậm 40 chậm 80 à, chón là được rồi rồi 40 chậm 40 chón luôn không ăn ngập bò nhưng ăn ngập bò là 80 chón rồi nữa đậu vô sông đâu nữa đây vậy Xô, mà chán gơ gốm được kêu kêu quán nó cưa chết về là xong quýnh nó không làm chơi nó cho từ từ từ từ nó làm gì đấy gót ngàn chết đây cái bót ngàn chết từ từ nó đánh đi để đánh này giờ chết súc rồi xong gì vậy không đám bằng bọn này nó lâu rồi là chủ yếu nó bằng này là nó phá mệt ừ. nghĩa chưa đang về em ơi em có đứng sát vô này em ơi họ rơi cái phạt của ai vậy bốt tự tánh mất đà rồi giờ không có đà bùa bùa đây không có bùa gì phun bùa phun bùa lúc nào cũng có bùa à ừ. em em là thằng em luôn thằng em luôn Ủa, em là thằng nào nữa <laughs> đâu <laughs> nhiều em như vậy <laughs> em đâu em nhiều quá rồi à. phải cái em chắc là thằng em nào trên này nãy thằng em là à, à, cái tên gì đây quên tiêu rồi linh phụ ok khi nào khi nào kêu ngừng ngừng nhé yeah. giác rồi nhưng không trúng hay gì trời hết chúng rồi bốt lại gần quá xe không chúng rồi xe không chúng rồi nào để anh để anh kéo nó ra ngoài. anh tâm này trước khi đánh mà để, để em kéo ra ngoài được kéo ừ sao à, kêu hai thiên nhẫn đứng sát sát vô nữa tự đứng xa quá à, hai nhẫn đam bot nó, nó, nó, nó đi lại nãy con xe bảy tám chục ngàn Mẹ không nó. lên lại anh tí lúc nãy là đứng lên ngồi nè hồi lên đường mông nên khải cho, cho lẹ ừ không gốc đó không bị lắc anh à, ờ, cái ba lăng thả được không ta gốc ba lăng này thả ngon lắm mà thả không biết được không được gốc ba lăng thả bớt ờ, bớt bớt ấy không à Ờ, bớt xanh đại à? không à bớt đại, à. Ờ. bớt đại với bớt xanh không à đứng sát quá như bây giờ chỉ mọi thứ yên rồi này mày khó vậy này đứng sát thì nhận phớ rồi Thôi, từ nha nghiến nghiến nghiến nghiến nghiến gần đam đi nghĩ ơi anh kéo lên trên đi đừng đa mắt đừng đa anh ra ngoài anh kéo á đừng đa đừng đa anh, anh, anh kéo lên trên này tắt rồi đó đừng đa đi đừng đa đi đó anh kéo nó lên trên này. tại bây giờ giờ đúng không nó đứng sắc quá lép quá Kìa thì nhẫn thả được mà Không được không được không lết á Lên kéo trên xíu được nghĩa lên kéo trên này em ơi Tại anh không vô bộ á Anh lên không vô bộ nên thành ra đánh được. gấp nó vô bộ không được lên trên đây vô anh bù không được luôn mà anh bị lắc bù không bù được mà. Đúng rồi góc đó vô bù đâu được đâu đánh kéo lên này đánh kéo ờ. lên này đánh kéo lên này á cứ từ bình tĩnh đó rồi đánh đi đã đánh đi được rồi đánh đi đánh em đánh được không nhích nhẹ nhích nhẹ xuống kẹp từng đó đánh tiếp rồi ok đánh đi bù đó đánh đi anh đứng năm động bên này thì nó sẽ dính bù liên tục thôi thoải mái này. rồi đánh đi Rồi ờ, vô bồ đó. Kìa, ở ờ, kìa, ở ờ, kìa. Không sao, ok vậy. Em em muốn ai à, em muốn ai à. Cho tôi, tôi, tôi, cho tôi, cho tôi. Cho tôi, thôi xong má. Chán <laughs> Cái hàng chữ đỏ là của ai vậy? Bảo. Má đâu đi quýnh mình rồi. Đã nó tắt đánh người. Có auto 1 chín nó chạy lại nó nó nó phan vô mà. Đâu mà auto VK được. <laughs> Báo nữa rồi cứ đau đủ gần chết rồi từ từ từ cứ lao để chạy lên <laughs> không sao cứ đau này cứ đứng theo kiểu này là con boss nó sẽ đứng giữa đứng im này may mắn lại chưa thiếu quá tựu đợi giao dịch quá tựu ạ à. thiếu quá tựu thiếu lại bông bông mai rồi ngưng được chưa à ngưng ngưng ngưng thí ngưng nghĩa luôn nghĩa ơi thí ngưng luôn ngưng thí... rồi đó thí nghĩa ngưng luôn à. ngưng đây ngưng đây có xe rồi vô boss nữa kìa à, vô ngưng, ngưng, ngưng đây ngưng đây anh lưu nữa à nghĩa quốc phát mắc bình quá tự phí thấy cho máu trắng luôn anh, gần trắng luôn anh khải còn nhiều lắm mai mốt mấy con boss này nè chừng nào mà máu à, cho máu à, máu máu đỏ rồi mình ăn mình ăn với với tủ với ăn may mắn này kia rồi sấy đi em ơi sấy sấy phụ anh em ơi sấy đi đừng bồn sấy thí ừ. đừng đam em nghĩa thí đừng đam em ơi để sát thủ sấy cho lẹ sát thủ sấy này sấy máu trắng để đam em là đam còn đam cuối á sao lớn thế nào lắc nữa hai anh ơi sấy không thêm máu rồi lắc rồi đứng sát cho nó à, rồi còn nghe em đánh kéo ra lại đậu xanh vãi thiệt mất quý này à, góc này hôm qua đánh ba con con bình thường hôm nay cứ lắc vài vậy chứ nhiều người đứng quá nó dí nhiều người quá ồ nói chung góc lắc luôn kìa ra cứu ra cứu đúng rồi rồi xé đi em được chưa được rồi, sấy miếng nữa đi Cứ sấy đi Cứ sấy đi, cứ sấy đi, đang canh thăng máu cho nè Má thì đánh tầm xa đó còn nói cho À, cái sấy này, cái sấy này Rồi, ngân được rồi đó Ngân đi, ngân đi Như đó là sấy Rồi, à, ngân, ngân, phải. đó Vô, vô đó Đơn thì yên ăn nè Oh my Rồi, đậm tiếng ông chủ phật kè quá chưa được đồ gì hải phạm ơi lỗ sắp mặt hải phạm mà không có gì luôn nè nó đừng có chạy lung tục anh em đừng có đam nó nữa khả một mình khả đam là tự động đứng im chỗ rồi à. nói đam là nó ngu lắm đứng im chỗ rồi. À. còn mà nó thấy đam người à, là nó dí theo nó thấy thấy người nào đam nó nữa là nó dí theo đam ai nhiều quá lỡ chạy theo người đó à Đúng rồi. Đó, ăn còn hai con hai món 11 luôn ghê giờ còn hai món nữa sáng ghê thì mua không ra này muốn nói như mua ra mười mấy hai mươi là bình thường không có ai bán hai con boss thời kia mà không có vũ khí trời rồi đậm mười 15 tên vàng trắng máu này trắng máu này khoảng uh, mươi giây nữa nè các thủ thợ máy đứng kế quánh bà tìa với anh chết thôi mà rồi kiếm cũng 15 tật rồi này bay chết này môn bùa không thiếu một bùa gì luôn chanh máu chanh máu chanh máu lắm tiền này không mặc đồ phòng thủ nhiều lắm tiền vào năm tịch ơi rồi đầu chuẩn bị chờ thông báo này đầu lâm tịch kiếm cái anh dưới lâm có tiền nè vào lâm tịch ơi chưa giờ đánh này không ra lắm lục thí tinh động quất lục lục thủy tinh chờ chắc tôi lẩu lồi đít á à, đậu xanh mình không nhặt được đồ là sao đam của ai to đã đam sát thủ á đam sát thủ qua nhặt á lái em ơi đồ kiểu này đồ đồ hàng gì đồ chán hết rồi em nhặt cũng đâu được đâu nghĩa nhặt thử coi đồ hay là anh nhặt đây đồ nhặt chính nghĩa nghĩa nhặt được không rồi không được luôn thì nhẫn thả ờ, ăn thử coi chưa nhẫn thiên nhẫn thiên nhẫn vô thiên nhẫn vô đủ xanh má chưa thử rồi chưa thử rồi thì nhẫn vô thử rồi thiệt sự luôn ừ, anh anh xíu nữa nhảy nhặt thử là được không nè nè em nhặt được rồi nè à, được, được, được, được. hết hết đấy <laughs> kể kể kể rồi rồi đít luôn Báo Có tiền Tiền, Báo tiền nữa. boss bắt ổn vãi <laughs> Đồ trắng không Má tao đồ trắng không thiệt sự luôn kết thúc boss đồ trắng thủy tinh Đây thì một viên tử lục thi tinh gọi lên đường môn nên khải lên bt mới được má cái này hai người thôi đông quá nó chia đam tùm lum lên anh, anh lên đường môn đi lên đường môn đi ừ, lên, lên đường môn đi lên đường môn bê tơ nhóm này nè này không bê tơ được không nó lên không môn mới được rồi khui tiếp theo của con tiếp theo nè mời <coughs> Này đánh con vừa rồi mà không thu được món gì phải ờ, quân bật bật lây nè Chỉ được một đôi giày thôi Một mấy bao là hám Rồi con này được gì đây <coughs> Lụm tiền Tóc sát thương vũ khí vũ khí vũ khí Vũ khí với chiên Khí chiên vũ khí chiên cắn máu rồi cắn chắc rồi <coughs> rồi như này trời không coi coi vũ khí nào người ta lục thì tinh rồi chứ phải chứ <coughs> má mà tơ mà không nhận được đồ vái đạn mà giao dịch thủy tinh luôn anh Khải ơi ừ. cái này như là ai đâm đầu người đó nhặt hay sao nè không nhận được đâu kìa em nhặt cũng đâu được ờ à, em nhặt em ơi rồi, đồ gác không anh Khải ơi. Gác không. Gác thiệt sự. Giờ đây ơi. cái nịch. Bằng tay cũng rác. Ừ. Trời, nó cũng gác luôn. Rồi nó sắp mặt. Giao dịch Khải ơi, không có giao dịch nữa. Lỗ lồi đít. Bởi nó đánh cái bài này chán lắm. Trời, đừng cây sát thương 11. <laughs> chán. <laughs> <laughs> không có tóc nè, phải kiếm sát thương 11. Quá liền. <clears throat> lỗ lồi đít à, lỗ lồi cơm không có gì hết lỗ lỗ lỗ lỗ vấn đề gì vậy một tay cái đọc không hai nấu sida được cái kiếm là gọi là có gọi là năm sáu dòng rồi là lỗ lỗ lỗ lỗ à, ok thôi ngủ đi em ơi tranh thủ ngủ lỗ em ơi không có gì em ơi thu được ít đi ơi vì cá ít cá nhân thôi hai viên thủy tinh ai ai ai online dạ vâng à lỗ lộ, lộn tách bên cái Hà Vy ơi một tinh hồng hai thủy tinh hết rồi một tay này kiếm này Ôi. không có đâu mày nhỏ quá được uh, ít độ ba viên này được rồi không vâng, thua được mua mấy đó tổng rác với rác một bao mua mấy cái đó để uh, mua ngọc lục thần còn ngon đúng rồi tính là ngọc lục thần ngon hơn cái kim mấy hay kim cái lệnh bài à, đánh trả có cái gì còn hữu tin không còn tin không này kiếm này ở tay này Trời. vậy được ba cái đồ toàn ngồi 50 vạn không chẳng có đồ gì để bán luôn Sốc đồ cho anh lạnh Đôi giày này chỉ có người xài Cho những cái búp này nó xài được <coughs> được tính ra 600 cá nhân được nhiêu tiền à... <coughs> <coughs> 600 ngàn nhân không bao nhiêu trong lỗ chắc lỗ khổng kim ở ba con boss này lỗ khổng kim rồi mà đưa lòng ít cá nhân như lại viên thủy tinh là xong rồi chả có gì cả rồi ổn ngủ nha anh em ơi ngủ đi ba hoạt động ba ngủ ba hoạt động ok anh em nha bây giờ thì khải xin phép anh em tất cả anh em nha bây giờ khải ộp ngủ anh em ơi hẹn em uh, cái gì mai gặp lại anh em ơi anh em xem cái bát 47 này là mày bot này thì đừng quên đỡ lại cho Khải 150 like nếu như đạt được 150 like thì Khải sẽ tiếp tục thu gom lần bài bot cũng như là bem và làm video anh em xem tiếp tục nha Ok cảm ơn em đã theo dõi video rất nhiều nha đừng quên cho Khải đăng ký kênh ủng hộ chia sẻ nhiệt tình nha anh em ơi gần 20.000 sub ra rồi anh em ơi cố lên